còn một người tán thán Phật và chư Tăng được phúc báo làm vua. Qua đây chúng ta biết Tam Bảo là ruộng phước điền tối thượng của chúng sinh. Ai biết tán thán Tam Bảo và làm những việc thiện lành thì được phúc báo lớn, còn ai phỉ bán Tam Bảo và làm những việc bất thiện thì sẽ chịu quả báo đau khổ. Vậy nên, mọi người hãy thường tán thán Đức Phật cùng chư Tăng, những người tu hành chân chính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 Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ất tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lần tăng trưởng,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 tâm định lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo chí tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo thính đại chúng đồng ngồi tụng kinh lữ hướng xa nhiệt à, pháp giới mong huân à, chư phật hài hội tất diệu văn tùy dư kiếp tương vấn à, thành ý phương ân chư phật hiện toàn thân nam mô hướng văn vô thương thầm thấm vi diệu pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì a à, huyền giải như lái chân thật nghĩa nam mô khai bao tam bồ tát ma tâm trạng hai anh lái buồn trái nhau thuở xưa vua nước xa về bà ba tư nặng đến tâm đức phật mua đến nơi liền xuống xe tháo kiếm cởi dây rồi chắp tay đi vào quỳ xuống đinh lễ bạch giang bạch đức thế họ xa lìa ta đón Phật và tăng chúng đến truyền bá rộng rãi khiến cho bao người biết được đạo lý của ba tư đẳng thật là sáng suốt nhân đây vì ấy biết Phật là bậc đáng tôn kính sinh lòng kính ngưỡng phụng trì giáo pháp còn người kia lại đạo hành gì mà ta phải kính tin theo sau đó hai người ra đi đi đường khoảng ba mươi dặm đường họ ghé lại một nhà nghi cho quá đêm mai người mua rượu cùng nhau uống và bàn luận về chuyện đã chứng kiến ban sáng người có thiền niệm được trời tứ anh ta bỏ nhà ra thiết bàn lấy của do đó khắp nơi trong nước tìm người kế vị người dân kéo đến xem thần mã rất đông hôm mấy trên đường thần mã đi cũng vừa gặp lúc người thương nhân này tỏ trai giữa tay sông Đức Phật thuyết pháp cho vua và mọi người nghe vua hỏi bạch Đức Thế Tôn con vốn là người hạ tiền không có phương đức vì nhân duyên gì mà được như thế Phật như quốc vương đệ tử như chúng thần nhờ ông gieo hạt giống lành nay mà nay gặt lấy quả báo tốt đẹp còn bàn của ông ngày trước vì khởi nghĩ cho rằng Phật như con bò để Ngục ngôi vua không phải chỉ dùng sức mạnh mà đoạt được làm thiện đưa phước làm ác gặp hòa phước hay hòa do do, do mình gây tạo mà chẳng phải trời dòng quỷ thần bán cho hay gây ra bây giờ đức thế tôn liền nói kệ tâm là gốc muốn pháp tâm đừng đầu sai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 nhập phà ra đề sang sa đề sắc sa sang chi rì sang chi rì sa phấn cha sa phấn cha phiên đề ca tấn rì rề sa phá nam mô tam man đa mô đà nam ma bát sa đề a đa sa sa nam nam đa địa ta kê kê kê ông ông nhập phà ra nhập phà ra bấn ra nhập phà ra bấn ra nhập phà ra đề sắc sa đề sắc sa sang chi rì sang chi rì cha phật cha viên đề ca thân di về sa pa nam mô tam mang đa mâu đa nam ma ba sa đề a ra sa sa na nam đa địa tán đề nhập và ra bán ra nhập và ra đề sát xa đề sát xa sang chi đi sang chi đề xa phấn cha xa phấn cha phiên đề ca thân đi về xa phật lành an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thượng an lành trong tất cả thời thầy an lành cả thời thầy an lành nguyện ngôi tam bao thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thầy an lành quyền chữ ô pháp thương ủng hộ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 Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng. Cùng công đức lễ Phật tụng kinh hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên thiện thần hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, được tăng trưởng tín tâm tam bảo, tai ất tật bệnh tiêu trừ,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 từ quý phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đau lớn phát tâm vô thường từ quý pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh ta truyền cho chúng sinh quản lý đại chúng hết thảy không ngại hòa nam thanh chúng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành phật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 nên chúng ta cần tán thán để được phúc báo. Vậy nên bà con chăm tùng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tùng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý thầy sẽ lại tùng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách để gieo nhân lành có được tài sản lớn. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý thầy